lưu lưu lưu lưu mèo mèo mèo mèo mèo cho ăn mà tí cho ăn nè mèo tí cho ăn mà ừ. mèo tí cho ăn mà mèo ừ. <laughs> chúng ta có đi mèo mèo mèo mèo ừ, ừ, ừ. Ừ. Này này Qua đây Mèo con mấy cá đấy Cái con này nó lì lượng ừ đây Mấy mèo Mấy mèo hết rồi à? bật bật ngăn coi này nè kìa nó kìa qua tranh của nó kìa nhào vô của nó kìa đánh nó kìa Mày ăn của tao rồi à, Nói đi Mày ăn của tao rồi à? Ừ <laughs>